Nước sơn trắng điểm thêm màu ghi, tăng sự sang trọng, nổi bật cho ngôi nhà. Đường vào căn nhà rộng 7m, vỉa hè 3m, cây cối xanh tươi. Đứng đây tôi thấy vô cùng thoáng mắt, không khí trong lành, một thiên đường lý tưởng. Bây giờ cùng mình đi vào tham quan chi tiết căn nhà nhé. Căn nhà diện tích 40m2, diện tích sử dụng lên đến 160m2, xây dựng với móng ép cọc bê tông cốt thép chắc chắn. Có thể qua xem thực tế để biết thêm về chất lượng. Mặt trước nhà đã bao gồm cửa cuốn điện, thêm cửa kính cường lực 4 cánh. Phòng khách căn nhà được bố trí một bức tranh đá to, mắt mắt. Chân nhà được thiết kế tỉ mỉ, với màu xanh nổi bật là điểm nhấn của căn nhà. Pháp lý căn nhà gồm sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Nhà xây hướng Tây tứ trạch nhé quý vị. Đi sâu hơn vào trong là gian bếp rộng rãi, với tủ bếp làm nhựa cao cấp, tông màu sáng nổi bật. Dưới tầng một còn được bố trí thêm một nhà vệ sinh,